chiều dày là 10 cm cái bộ này thì à, mình cũng thấy là khá là ưng ý và giá thành thì tương đối là hợp lý đây cầu đằng trước cũng hệ thống treo cầu đằng sau cũng hệ thống treo cái bộ này làm xe Jeep ấy thì rất là khung nó rất là đẹp đấy các bạn chỉ à, việc hàn khung à, cái hình dạng như cái chậu đấy nó có phần à, dưới sàn mình ngồi là thấp còn là phần hai đỡ hai phuộc lò xo là cao cái à, phần à, khung này thì cũng rất là đơn giản khung dễ làm lại đẹp nữa thì bộ này là bộ cầu phanh dầu 1 mét các bạn có thể lựa chọn 90 hoặc 1 mét 1 đều có mét mốt thì các bạn mét mốt thì các bạn lắp bánh nó ra mét hai 1 mét thì các bạn lắp bánh nó ra là 1 mét à, mốt cái hệ thống phanh dầu thì cơ bản là cứ uh, nó rất là ăn hệ thống treo cũng rất là đơn giản các cái bát u ốc các thứ là làm sẵn hết rồi hệ thống lái tay đảo chiều ốp nhựa ốp nhựa ổ khóa vô lăng đồng hồ đồng hồ đơn giản thôi chỉ đồng hồ báo điện thôi các bạn có nhu cầu mua cái à, có cả báo công tơ mét nữa thì à, thêm một tí tiền nữa nhưng mà cái đấy thì tùy bởi vì thực tế thì công tơ mét nó cũng chỉ là tương đối thôi và nó cũng không chuẩn lắm thứ hai nữa xe điện thì tốc độ nó không cao lắm Ờ, với cái bộ như này thì à, tốc độ nó thường thường nó rơi vào khoảng 35 km h đấy các bạn nào à, ép tốc độ cao hơn tí nữa thì nó lên được đến hơn 40 nhưng mà phải dùng động cơ 1000 cơ à, Tuy nhiên thì à, xe mình làm xe chơi xe đi dạo thì với tốc độ khoảng 35 km trên giờ là đi cũng khá là phê rồi Đấy. À, bộ này thì vẫn có đầy đủ các thứ như à, một bộ xe bốn bánh bình thường à, cái hệ thống à, đèn đóm thì mình không trang bị cái này à, để cho nó đơn giản cái cấu hình và nó đỡ rối mắt tuy nhiên hệ thống công tắc thì vẫn có đây là hệ thống công tắc ốp nhựa đây là ốp nhựa này ổ khóa này cụm công tắc này cầu trước thì không phanh đấy hệ thống treo đây hệ thống treo thì à, các bạn xem bên à, video bên em rất nhiều rồi thì cũng biết rồi gồm có hệ thống tay đòn nò so à, phuộc à, chống giảm sóc à, à, phuộc êm đấy tức là chống hồi chống đàn hồi nó so thì nó có đặc thù là đàn hồi khi nhún xuống nó sẽ hất lên ngay thì à, để khắc phục cái hiện tượng đó thì người ta trang bị cái phuộc này phuộc này dài 36 khi thu vào là 23 thì khi ờ, các bạn hất lên hất xuống thì cái ờ, phuộc này nó có có cái chức năng là giữ cho cái đàn hồi nó sẽ hồi lên từ từ chứ nó không lên một cách đột ngột đấy có nghĩa là cái phuộc này nó không phải là giảm sóc nó xuống rất là nhanh nhưng nó lại lên rất là chậm hệ thống lái hai đầu các bạn có thể yêu cầu hệ thống lái một đầu bên mình đều có vô lăng bản to đường kính 37 cầu thì à, hai số đây là cái bộ à, phanh dầu của nó đây tổng phanh này củ phanh này củ phanh đôi nhé xi lanh đôi rất là khỏe Đấy. không như cái dòng xi lanh của ATV thì nó là xi lanh đơn thằng này nó là xi lanh đôi đây là cái à, chân phanh dầu này chân phanh dầu có khóa này đấy khi các bạn à, đạp phanh xuống thì các bạn kéo cái cần này nó sẽ mổ vào cái răng này và nó khóa dừng xe hoặc là các bạn thích chế cái à, cần phanh tay khóa riêng thì đấy là tùy các bạn chân ga thì có loại chân ga sàn và chân ga treo các bạn đấy là thì tùy các bạn chọn lựa thôi đấy à, bánh xe thì à, có ờ, thông số đường kính là 46 nốc không xăm đây thông số là 400 trừ 10 đây Đấy. tải trọng à, một bánh này nó là 280 kg tim ốc của nó là 7 đo cạnh nhau là 7 và đo chéo là 10 Đấy, rất là đầy đủ dễ làm hệ thống treo thì à, có u có ốc đầy đủ hết đây u này u trên u dưới ốc ác ốc chống trôi chống trước có hết này cái phần hệ thống treo này thì à, hàn với khung xe đấy bên này là mặt phẳng thì hàn với này à, khung xe thì à, một số các bạn à, mua hàng cái hệ thống treo này ấy, thì à, có chỗ người ta bán ấy, thì nó không có những cái đệm cao su như này đâu mà nó là sắt cái mặt bích sắt bắt trực tiếp vào cái cái lò xo này thôi thì tất nhiên là nó ít đồ hơn thì nó rẻ hơn đấy ở đây là nó có ba miếng một cái miếng dưới này là miếng sắt miếng sắt nhưng người ta cũng bọc cao su các bạn nhé đấy và một miếng đệm cao su ở giữa xong rồi đến một miếng sắt ở trên này đấy quy trình là nó như vậy thế còn à, đồ rẻ hơn ấy thì nó không có cái miếng nhựa này và cái này nó là miếng sắt luôn chứ nó không có bọc cao su giống như này thì đấy là một số cái lưu ý khi các bạn mua cái này à, lò xo này là lò xo phi 12 đấy nó cũng có chỗ lò xo phi 10 thì cái đấy thì cũng còn tùy các bạn thích êm thì chọn phim 10 nhưng mà hiện tại thì mình cảm thấy là phim 12 thì nó khỏe hơn cái hệ thống treo này thì nó có cái đặc thù là nó chống được cả văng văng ngang đấy các bạn ạ khi các bạn vào cua thì xe nó có xu hướng văng ngang thì cái cái lò xo này nó làm phim 10 thì nó vừa chống được văng ngang luôn đấy nó đủ độ cứng vững nên người ta chọn phim 10 à, phim 20 phim 12 cho nó khỏe là vì vậy hệ thống phanh đĩa thì à, Ờ, dòng thép trắng này nó cũng có han dỉ nhưng rất là ít khi han dỉ các bạn nhé Đấy, thì sử dụng ờ, đây như mình nhập hàng về lâu rồi nhưng đĩa nó vẫn rất là trắng À, đường kính phanh của nó là 180 ờ, Đấy. 180 đây là cái phần tay đảo chiều thì cái phần điện đóm này thì bên mình thường thường là bán xe hỗ trợ đấu lối cho khách hàng đấu lối cho nó hoạt động có thể chạy được còn phần đèn đóm thì các bạn lưu ý các bạn là về nhà đấu như nào tự các bạn thôi đây là cái à, phục phục nhún này phục nhún này thì à, các bạn nhìn thông số 360 này 360 và 230 230 có nghĩa các bạn rút ngắn lại thì là 230 mà các bạn kéo dài ra thì là 360 thì thường thường khi lắp đặt thì mình sẽ để nó ở vị trí trung gian có nghĩa là giữa cái khoảng này các bạn à, rút ra bằng này các bạn thu về bằng này ví dụ như của nó là như thế này là 130 thì các bạn rút xuống 5 phân thì khi nó có đủ độ nhún lên nhún xuống chứ các bạn kéo giãn hết ra khi nó hất lên nó không còn gì để kéo nữa nó phá mà nhún hết cỡ xuống thì khi giảm sóc nó nhún xuống thì à, nó cũng dở đấy thì à, các bạn lưu ý một số vấn đề như thế lắp đặt hệ thống treo là như vậy à, cái giá thành của bộ này thì à, mình xin phép được để dưới phần à, mô tả sản phẩm thì à, hiện nay ấy, thì bên bưu điện người ta vận chuyển là những cái hàng do cái tình hình dịch Covid rất là phức tạp cho nên là chỉ gửi được những cái hàng dưới 5 cân thôi Đấy, rất là khó khăn trong cái việc vận chuyển và các bạn à, mua hàng thì à, mình sẽ cố gắng tìm phương thức gửi theo đường ô tô chưa gửi theo đường à, bưu điện hiện nay à, và các cái à, phương thức vận chuyển à, à, dịch vụ khác là hiện nay rất là khó khăn khi nào tình hình ổn định trở lại thì à, mình sẽ vẫn cứ bán hàng bình thường còn hiện tại như thế này thì cũng rất là khó vì à, những cái hàng dưới 5 cân thì đối với đồ cơ khí như này thì không không không không thể nào mà khắc phục được cái tình trạng này được đấy thì à, những cái món nhỏ lẻ các bạn mua mình vẫn gửi được nhưng phải dưới 5 cân chứ còn cái bộ này thì hơi khó à, đăng lên để cho các bạn lên ý tưởng trước có dự định gì thì à, nghiên cứu trước đây là hệ thống điện à, sức tải thì à, với động cơ 800W thì các bạn có thể làm được cái xe tải trọng khoảng 500 à, kg đến 700 kg cả xe lẫn người các bạn nhé đấy là cái còn khi các bạn về số thì nó khỏe hơn nhiều về số lên dốc thì vô tư tất nhiên về số nó khá là chậm cho nên cũng không mấy anh em đi số chậm cả nó bò ra nhưng nó lên dốc rất là khỏe Ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi ờ, có video mới đăng lên.